lòng lẽ rất đôi hai mong đi nụ cười khi ấy lòng thì đau đớn trong lên mà chẳng dám sống bao bài vẫn và tên khi mỗi người đi nhưng đau đâu Yes, yes.

trên nét môi nhưng sao chẳng